Ờ, xin chào các bạn thì chào các bạn trở lại với cờ việc công nghệ cao Tuấn Hải thì hôm nay bên Tuấn Hải mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh uh, bài 6 lá bên 6 lá trên uh, cái điện thoại về cái máy đánh bạc cho S5 nha đây là cái máy S5 nha các bạn sau đây mình sẽ đăng nhập vào cái game đây là cái mã game của bài 6 lá trên cái dòng à, điện thoại đánh bạn các bạn đây là mã 6203 là binh 6 lá nha bây giờ mình sẽ chơi theo cái cách là báo tụ lớn nhất đây đây nó có nhiều cái lựa chọn cho các bạn chọn đây báo nhà số 1 và số 2 lớn báo số 1 lớn và bài thứ hai lớn là báo hai tụ tụ hai tụ lớn nhất rồi bây giờ mình sẽ chơi cái cách báo hai tụ lớn nhất nha các bạn đây mình chơi bốn nhà nè đây bắt đầu nha bây giờ mình lấy đây cho các bạn xem bốn nhà hai báo hai nhà lớn nhất nha các bạn đây một ba là tủ thứ nhất lớn nhất và tủ thứ ba là lớn thứ hai nha các bạn mình chia đây nhất bao nhiêu đây 91 này 4 buồn đây mấy nhà này không có đường chính nha các bạn thì cái này đây mình là lớn nhất nha 9 94 nhà mình 94 là mình lớn nhất nha các bạn này bạn xem đây này 86 này 58 67 tay mình là 94 mình có đường chính là mình lớn nhất nha các bạn này, mình tiếp tục con thứ hai thứ hai nha tụ nhà thứ tư và nhà thứ hai sẽ là nhà lớn nhất nha các bạn đây ba ngàn bốn và hai nha giờ mình chia nha chia xong mình sẽ mở bài lên cho các bạn xem đây phần thứ hai đây nhà thứ hai nhất bao nhiêu điểm đây nhà thứ nhất chính bù nha các bạn đây rồi nhà thứ hai là nhà lớn thứ nhì để mình xem nào 96 rồi nhà, nhà này là không báo thì tức nó sẽ nhỏ hơn hai nhà kia ba tay hai đây nhà này bao nhiêu đây nhà này 99 nè nhà này lớn nhất nhà thứ tư nhà thứ tư là nhà lớn nhất nha đây bạn thấy không máy chính xác và cách đánh rất đơn giản thì bây giờ mình sẽ chuyển qua chơi cái cách là báo một nhà lớn nhất nha các bạn đây mình có thể chỉ chỉnh ở đây đây mình sẽ chỉnh báo ờ, nhà lớn nhất nha các bạn đây báo nhà lớn nhất là báo một nhà nhất lớn nhất thôi nha các bạn đây báo nhà lớn nhất nha các bạn đây, nhà thứ nhất là nhà lớn nhất nha các bạn đây 92 này 93 là 92 mình là 93 93 nha mình là lớn hơn ờ, hai nhà và chạy một nhà nha bạn đây đó đây đây tuy bài nhỏ nhưng nó chẳng báo rất chính xác mình vẫn ăn được hai nhà nha các bạn và nhà thứ nhất là nhà lớn nhất nữa nha bạn làm lại nha bạn lưu ý khi mà mình chơi mà mình có sẽ có một lá bài mà nó nằm ngược như thế này như này máy nó sẽ báo không chính xác nha các bạn như ván vừa rồi máy báo không chính xác ha. Đây. nhà thứ hai là nhà lớn nhất nha các bạn Bây giờ 6 giờ là mình trừ 2 nha. Đây. Mai mới thống kê. Đây 99 nha các bạn. Đây nhà thứ hai. 99 nha. nha. Đây. Xem nhà này bao nhiêu. Đây. 96 ăn một nhà. 91 hai nhà. chính buộc đây nha đây. ngoài ra bên Tấn Hải cho mình còn cung cấp tất cả các thiết bị đánh cờ bạc bịp mới nhất công nghệ hiện nay thì mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ đến hai số điện thoại đây sẽ có người tư vấn cho các bạn và hỗ trợ các bạn cách mua hàng và tìm những được những sản phẩm mới nhất để ờ, các bạn ờ, chơi các bạn cảm ơn các bạn đã xem video này chúc các bạn ờ, vui vẻ